ngắn đi để cho nó ờ, đỡ nóng mọi người ạ à. khi nào mà đến ờ, mùa đông đi thì mình sẽ để tóc dài lại cho nó ấm áp <laughs> ok đấy thì à, hôm nay là mình sẽ làm một cái video để thông báo về à, gọi là một số chuyện của hero team một mình trong thời gian vừa rồi thì nếu những bạn nào mà có theo dõi à, kênh youtube nè và theo dõi facebook của hero team thì mình nghĩ là chắc mấy bạn cũng biết rằng là à, thời gian vừa rồi đã gọi là mèo simmy trong team mình đó mọi người simmy à, trong tim bọn mình đã bị mắc một căn bệnh và cần phải phẫu thuật mọi người ạ à. đấy thì à, có rất nhiều bạn không hiểu sao mình thấy rằng là Hello Team ai cũng đăng lên Facebook, ai cũng đăng lên kênh YouTube và thông báo về tình trạng này của Sim, thậm chí là Sim cũng làm luôn một cái video thông báo cho bạn fan rồi mà không hiểu sao vẫn có nhiều bạn vào hỏi mình là à anh ơi à, à chị Sim bị sao vậy? Anh ơi chị chị Sim đang ở đâu vậy? mình thấy mọi người trên trên Facebook mọi người đăng đầy mà mấy bạn không xem mà <laughs> nhưng mà <laughs> mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn đã luôn quan tâm uh, đến ờ, Hero Team luôn quan tâm đến Simmy uh, nhất là những trong những cái lúc mà gọi là Sim hiện tại Sim đang bị bệnh như thế này á mà có được sự quan tâm của những bạn fan yêu quý thì thật sự đây là một cái động lực rất là lớn cho Hero Team và cho Simmy vượt qua được cái cơn uh, cái căn bệnh này luôn và thật sự là um, mình không muốn làm video đâu nhưng mà nhiều bạn hỏi quá nhiều câu hỏi đặt ra quá cho nên mình phải làm video này để trả lời câu hỏi của các bạn Đấy. <clears throat> thì đầu tiên thì có nhiều bạn hỏi mình về à, cái bệnh của simi thì bạn hỏi mình là simi hiện tại đang bị bệnh gì vậy thì cái bệnh này thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào muốn biết á, thì mình nghĩ rằng là mấy bạn hãy chờ sim sau khi sim phẫu thuật xong thì mình nghĩ rằng sim sẽ làm một cái video để gọi là à, nói cho bạn biết về cái bệnh này còn mình thì mình à, không tiện để nói ra trước đâu ok và cái căn bệnh này á, thì có nhiều bạn hỏi là nó có nguy hiểm hay không nó có nguy hiểm nó tính tính mạng hay là sức khỏe hay không thì thật sự là mấy bạn cứ yên tâm nha những bạn fan yêu quý cứ yên tâm đi bởi vì cái bệnh này là một cái bệnh nó không ảnh hưởng đến gọi là là à, tính mạng à, mấy bạn yên tâm nha không ảnh hưởng đến tính mạng hay là nguy hiểm hay gì hết và sức khỏe thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe một chút thôi chứ cũng không quá nhiều đấy ok bởi vì giống như kiểu là chỉ cần phẫu thuật cái là xong thôi nhưng mà sự khi mà nhắc đến phẫu thuật là cũng đã cảm thấy khá là nặng nề mọi người à tại vì là phẫu thuật là sẽ phải gọi là mổ mổ ra cho nên là sẽ rất là kiểu kinh kinh khủng mọi người ạ à. nhưng mà không sao mấy bạn cứ yên tâm nha không ảnh hưởng đến tính mạng hay là sức khỏe gì đâu cho bạn fan cứ yên tâm nha ok và tiếp theo nữa thì ờ, có nhiều bạn hỏi rằng là cái bệnh này của chị sim là có từ lâu chưa thì theo những gì mà mình nghe được á thì ờ, simi kể cho mình và những thành viên trong hero team nghe được á thì mình biết rằng là cái bệnh này của Sim đã xuất hiện từ năm lớp 12 rồi khi Sim học lớp 12 thì Sim đã bị cái bệnh này rồi nhưng mà Sim không biết mọi người ạ à. Sim không biết rằng là cái bệnh đây là cái bệnh bởi vì là nó không có gây cho Sim cảm giác đau đớn hay là gì cả giống như là khi mà các bạn bị đau bụng đi thì các bạn sẽ thấy rằng là bụng của các bạn bị đau đúng không thì bạn sẽ biết rằng là ồi xong rồi tôi bị đau bụng rồi còn cái bệnh này của sim á là nó không gây ra một cái gì đau đớn cả và nó cũng không có biểu hiện gì cả cho nên là simi không phát hiện được mọi người ạ à. và uh, simi kể mình uh, với các thành viên của hero team là cái bệnh này là đã xuất hiện năm lớp 12 rồi có nghĩa là đã 4 năm rồi các bạn ạ à. simi đã bị cái bệnh này 4 năm rồi nhưng mà sim không hề biết đến khi mà sim đi khám á, thì sim mới phát hiện ra bởi vì là do hôm tuần trước simi bị đau bụng và Semi mới quyết định đi khám thử và mới phát hiện ra ấy cho nên là cũng cũng cũng khá là căng ấy ở trong cái căn bệnh đi theo 4 năm trời nhưng mà cũng may là đây là cái căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng cho các bạn cũng yên tâm là nó không sao cả nó trong người mình lâu vậy thôi nhưng mà mình phẫu thuật cái là sẽ tốt sẽ xong cho nên là cũng không có ảnh hưởng gì đến tính mạng hay sức khỏe gì cả bạn yên tâm nha ok đấy và tiếp theo nữa là có nhiều bạn hỏi rằng là simi hiện tại đang ở đâu thì uh, ờ, Simmy hiện tại nếu mà nói trong thời điểm hiện tại luôn thì Sim hiện tại đang ở Hà Nội mọi người ạ. À. Đấy là Simmy ờ, đang ở Hà Nội là đang ở ờ, cùng với Kairon và anh Vịt ấy anh vịt sống ở hà nội cho nên là simi gọi là chuyển ra hà nội hiểu đó ở đó sẽ có kairon Kay, kairon sống ở sài gòn nha nhưng mà tất nhiên rồi người yêu mà nghe tên nghe tất nhiên rồi người yêu mà nghe tin là bạn gái của mình bị bệnh thì tất nhiên là phải gọi là bay ra hà nội chúng với bạn gái của mình để chăm sóc cho bạn gái luôn đúng không đấy cho nên là gọi là hiện tại là ở ngoài simi đang ở hà nội và hiện tại đang có anh dịch và kairon ở đó cùng với sim để chăm sóc cho sim trong thời gian à, bị bệnh cho nên bạn cứ yên tâm nha có cả chị ca mui nữa bạn ạ à. cho nên là bạn cứ yên tâm đi không có ai tốt bằng gọi là gọi là gia đình của mình cả đấy đối với hero team thì simmy là một trong những thành viên của đại gia đình hero team rồi ấy simmy là một thành viên không thể thiếu của hero team rồi cho nên là bọn mình xem nhau như anh em và xem nhau như người thân vậy cho các bạn cứ yên tâm nha ok đó nói chung là simmy hiện tại đang ở hà nội và đang chờ để phẫu thuật cho nên là mấy bạn nào mà gọi là yêu quý sim và gọi là thương sim thì các bạn hãy nhớ là hãy gọi là comment rằng là simi ơi cố lên để có thể gọi là tăng thêm động lực cho xin để xin thấy rằng có nhiều bạn vẫn đang gọi là chờ sim quay về để quay video và gọi là vẫn có rất nhiều bạn fan đang mong muốn rằng sim sẽ khỏi bệnh thì bạn nhớ comment để cho sim vui nha ok ấy ấy thật sự là cái comment đó nó không có đem lại ích lợi gì nhiều đâu nhưng mà nó đem lại ích lợi về tinh thần rất lớn luôn ấy không đem lại tiền bạc nhưng nó đem lại được tinh thần rất là lớn cho sim sim chỉ cần lướt lướt mà thấy mấy bạn tàn là chị sim ơi cố lên chị sim ơi mau khỏe nhé là bảo đảm với các bạn luôn là sim cực kỳ vui nãy bạn nhớ comment để gọi là ủng hộ tinh thần cho sim nha ok trạng của hero team lúc này có nhiều bạn hỏi tâm trạng của hero team lúc này sẽ là như thế nào thì thật sự bạn biết mà đó là trời có một thành viên trong team bị bệnh thì tất nhiên mà còn cần phải phẫu thuật nữa thì chắc tất nhiên là trong tim ai cũng phải buồn ai cũng phải gọi là lo lắng hồi hộp vậy chứ sao mấy bạn bản thân mình đây mình còn hồi hộp mà chứ huống gì gọi là là là, là, là, là Sammy chị chị em ruột với nhau cho nên là cho nên là bản thân mình hiện tại cũng đang khá là hồi hộp và mình nghĩ rằng là hero team cũng đang rất là hồi hộp và đang rất là mong muốn rằng cái ca phẫu thuật này sẽ thành công mỹ mãn mọi người ạ. À. Hy vọng là Simi sẽ gọi là mau khỏe mạnh để quay về và quay video cho các bạn fan yêu quý xem nhé. Ok. Đây, thì tâm trạng của Hero Team thì thực sự là cảm thấy lo lắng, cảm thấy bồn chồn, hồi hộp và nói chung là lo lắng lo lắng rất là nhiều các bạn ạ. À. Ok. Rồi, và kênh của Simi trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào? Thì uh, có nhiều bạn hỏi là chị Sim nhập viện như vậy thì chị sim có quay video được cho mấy bạn fan xem hay không thì thật sự là cái này thì bọn mình cũng đã tính tới rồi thì cái này thì các bạn yên tâm nhé là simi vẫn sẽ ra video cho bạn nhưng mà ra ít hơn thôi chẳng hạn như một tháng 30 ngày simi ra 30 video bình thường là simi ra 30 video thì thì bây giờ simi hiện tại đang bị bệnh cho nên có thể là hai ba ngày Simi sẽ ra một video có thể một tuần Sim sẽ ra một video nhưng mà nói chung là cũng ít đó cũng không nhiều lắm nhưng mà nhưng mà vẫn sẽ ra video cho bạn fan xem để để cho bạn vui nhé ok đó nói chung là simi mặc dù là simi bị bệnh nhưng mà simi vẫn không thể nào mà gọi là ờ, không nghĩ đến mấy bạn fan simi vẫn sẽ cố gắng ra video để cho bạn fan xem sim rất là thương fan luôn các bạn ạ à. <laughs> ok cho các bạn hãy nhớ là hãy ủng hộ cho sim nha các bạn nha ok rồi và tiếp theo nữa là một cái tình trạng mà xuất hiện dạo gần đây mình thấy rằng là Kyron khá là bực bội tình trạng này và mình cũng cảm thấy khá là bực bội đó chính là cái sự so sánh giữa Simi và Sammy trong thời gian vừa rồi. Có rất là nhiều người vào trong Facebook của anh Dịch nè, Facebook của bọn mình nè và comment bảo rằng là trời ơi, lúc mà Simi bị bệnh á thì ai cũng đăng lên Facebook, cũng đăng lên YouTube gọi là các kiểu kiểu, còn lúc Sam bị bệnh không, không thấy ai đăng cái gì hết. Trời ơi tôi thiệt luôn tôi khổ với mấy thanh niên gọi là anh hùng bàn phím này quá Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn phải hiểu một điều rằng là Khi bị bệnh á Thì sẽ có bệnh nặng và bệnh nhẹ bạn hiểu không Sammy nếu như Sammy bị bệnh thì Sammy chỉ bị sốt hay là bị bệnh nhẹ thôi tự nhiên có bị sốt có chút xíu thôi cũng đăng lên Facebook làm gì đúng không trời ơi là trời mấy bạn phải cảm thấy mừng khi mà bọn mình không đăng ảnh của Sam lên Facebook và bảo là Sam đang bị bệnh hay các bạn phải mừng vì điều đó bởi vì có thể bệnh nó chỉ là bệnh sốt nhẹ thôi ấy còn Simmy bị đăng ở Facebook là để, để đăng lên để làm gì là để thông báo cho bạn fan hiểu rằng là tình trạng của sim như ngay lúc này như thế nào để bạn sẽ thông cảm cho thời gian sắp tới sim sẽ không ra video được mấy bạn sẽ thông cảm cho sim hơn và bạn sẽ sẽ gọi là gọi là có những cái gọi là bình luận an ủi giúp cho sim gọi là có thêm động lực để sim chữa bệnh đấy bọn mình nói chung là mấy bạn phải cảm thấy rằng là um, à, nói, nói chung là mấy bạn phải hiểu rằng là Sam bị bệnh nhưng mà Sam chỉ bị sốt nhẹ thôi thì ai ai đăng lên Facebook làm gì còn cái này là Sim bị bệnh và cái bệnh này cần phải phẫu thuật cho nên là bọn mình đăng lên là để khích lệ tinh thần cho Sim mấy bạn hiểu không để cho thông báo sẵn để thông báo cho bạn fan biết luôn cho các bạn đừng có so sánh giữa Sim và Sam làm gì cả bởi vì khi mà Sim bị bệnh á thì Sam sẽ chăm sóc sẽ chăm sóc cho Sim còn khi mà Sam bị bệnh thì Sim sẽ chăm sóc cho Sam bởi vì người ta là chị em sinh đôi mà người ta không thương nhau thì ai thương đúng không? Đó, cho nên các bạn đừng có so sánh như vậy nữa nha. Ok, rồi và nói chung là mình chỉ làm video để gọi là trả lời số câu hỏi của các bạn vậy thôi. Còn ờ, những bạn nào muốn biết thêm nữa thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ theo dõi Facebook của Simi và theo dõi kênh YouTube của Sim có thể trong thời gian sắp tới Sim sẽ có đăng một số những video Ờ, về uh, sim lúc ở trong bệnh viện như thế nào ấy kiểu, kiểu hết cho bạn có thể lên kênh của sim để xem nha và bạn cứ yên tâm là căn bệnh này mặc dù là phải phẫu thuật nhưng mà nó không ảnh hưởng đến tính mạng không ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên bạn cứ yên tâm nha yên tâm nha mình yêu các bạn fan rất là nhiều mình cảm giác rất là vui khi có những bạn fan luôn luôn quan tâm luôn luôn gọi là bên cạnh hero team cảm ơn các bạn rất là nhiều mình yêu các bạn rất là nhiều yêu vãi nồi luôn <laughs> ok cảm ơn mọi người rất là nhiều nha và hẹn gặp lại anh em những video lần sau bye bye nếu thấy tóc tôi đẹp nhớ khen tôi câu cho tôi vui nha <laughs>